Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình nhé và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé <clears throat> thì kênh của mình kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đời và đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip nhé Đấy. thì hôm nay quay trở về vấn đề mình làm à, cho các bạn clip tiếp theo của tuổi 1967 đinh mùi 1967 đinh mùi nữ mạng về phong thủy hướng nhà xây phong thủy à, vật bản mệnh màu sắc phong thủy à, vòng phong thủy rồi là những vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta chúng ta xây nhà xây hướng của tuổi đinh mùi 1967 nữ mại nhé đinh mùi này thì quẻ mệnh là ni hỏa quẻ mệnh là ni hỏa ngũ hành là thiên hào thủy là nước trên trời nhé thì à, mình chia sẻ luôn về cái màu sắc phong thủy và tương sinh tương hợp của tuổi 1967 đinh mùi nữ mạng nhé thì à, bạn là mạng thủy thì cái màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu trắng này xám nghi màu đen và màu xanh nước biển đây là năm màu tương sinh tương hợp cho cái tuổi mùi mạng thủy của mình nhé đấy bạn lưu ý rằng là bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu nâu đất màu vàng và màu đất là cái màu này này màu vàng màu đất là cái màu này nhá nên bị khắc kỵ màu màu này rồi chia sẻ cho các bạn luôn thì cái quẻ mận của bạn ở đây đó là ni hỏa thì ni hỏa ở đây thì cái cung ly cung ly là ni hỏa đây cung ly đây đây là ni hỏa là cung ly cung ly là hướng chánh nam hướng chánh nam là tốt nhất mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng xây nhà tốt bốn hướng tốt và bốn hướng xấu không nên nhà xây nhà thì hướng đầu tiên của bạn đó là hướng chánh nam là cung ly nhé à, hướng chánh nam là cung ly là phục vị hướng thứ hai là hướng đông nam là cung tốn này hướng đông đông đông đây và nam đây cung tốn này hướng đông nam đây là cung tốn nhá. đó đó nói đông nam là thiên ly hướng thứ ba đó là hướng chánh đông là cung chấn là sanh khí chánh đông đây là cung chấn này là sanh khí nhá hướng thứ tư đó là hướng chánh bắc là diên liên là cung khảm hướng chánh bắc diên liên cung khảo đây nhá đó thì bạn đã có bốn hướng tốt để xây nhà rồi nhé đó là hướng chắn bắc chắn đông đông nam và hướng chắn nam đây là bốn hướng xây nhà tốt nhất của tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng nhá bốn hướng xấu của bạn không nên xây nhà đó là hướng tây bắc là tuyệt mệnh đông bắc là hỏa hại tây nam là độc sát và hướng chắn tây là ngũ quỷ đây là bốn hướng xấu không nên xây nhà chia sẻ cho các bạn luôn thì à, bạn là tuổi 1967 đinh mùi thì à, bạn hãy xem là tuổi của người chồng là tuổi gì và hãy so sánh với bốn hướng tốt của người chồng và bốn hướng ờ, tốt của người vợ chọn chung ra một hướng để xây nhà chọn chung ra một hướng để xây nhà nhé ờ, nếu mà chúng ta kết hợp được với vợ và chồng kết hợp lại xây xây chung một ngôi nhà một hướng đó, thì nó rất là tốt rất là đẹp một ngôi nhà vượng tài cho gia chủ một ngôi nhà được à, gắn kết được gắn kết các thành viên vợ chồng con cái rất là đoàn rất là đoàn kết sống rất là đoàn kết với nhau rất là hạnh phúc nhé đó là một ngôi nhà lý tưởng cho ai mà sử dụng à, phong thủy mà kết hợp tuổi chồng và tuổi vợ xem chung một hướng nhà xây chung một hướng nhà nhé rồi chia sẻ cho bạn luôn thì à, ví dụ như là ai mà nỡ xây nhà rồi mà biết bây giờ mình là xây nhà sai hướng Đấy, xây nhà xây hướng bây giờ mà không thể nào phá ra xây lại được thì mình chia sẻ với bạn về phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng bằng ba phương pháp thì cái phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì đất rộng cò bay thẳng cánh thì chúng ta có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà ở hướng chân tây hướng chân tây đó là hướng ngũ quỷ là hướng xấu thì bạn thể mở thêm cửa nữa ở đằng sau mở một cửa đằng sau bạn lưu ý một điều rằng là chúng ta mở xéo mở thêm một cửa đằng sau nữa là mở xéo chứ không được mở song song mở song song này về mặt phong thủy cực kỳ là xấu tại vì sao cửa chính mà nhìn thông tuôn ra cửa đằng sau có nghĩa là tiền vào cửa trước mà đi ra luồn ra cửa sau nên chúng ta xây xéo xéo xây theo cái cửa hướng đằng sau đó là hướng chánh đông xây xéo nó ra thế này nhá thì sẽ tốt cho gia chủ đấy mẹ sẽ tốt cho gia chủ đó đó là phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn thì đất à, rộng Đấy, đất rộng thì à, thì có thể mở tứ hướng được có thể mở thêm cửa nữa thì phương pháp này có tác dụng nó đó là một hướng tốt mà một hướng xấu thì từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi những, những tà ma âm binh âm khí ngũ quỷ ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ được phương pháp này có tác dụng nó là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà xua đuổi và chấn chặt ngôi nhà cân bằng lại ngôi nhà chứ nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc nhé phương pháp này để là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà thì một ngôi nhà bình thường đây là một ngôi nhà bình thường nhá rồi chia sẻ cho bạn về phương pháp thứ hai cái phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố thành thị thì những người ở thành phố thành thị thì ờ, đất chật người đông thì bốn vùng quanh chúng ta không thể nào xây thêm một cửa nữa không thể mở thêm một cửa nữa thì chúng ta chia sẻ cho bạn là chúng ta sử dụng ờ, miếng thảm chạy nhà để làm vật phẩm phong thủy thì miếng thảm chạy nhà này dân miền Bắc dân miền Bắc sử dụng những thảm trần nhà này để nót cái nền nhà nót hết để nót cái nền nhà vào cái mùa đông và mùa đông mà khi ờ, trời trời lạnh ấy, thì ờ, sợ là ra gia đình thành viên các thành viên trong gia đình mà đi lại nó bị ờ, nặng chân đó. nên là nót cái nền nhà để mọi người đi lại cho nó ấm cái chân đó là về mặt phong thủy rồi những thảm trại nhà của người dân Việt Nam thì thường thường hay sử dụng đó là để nót nền nhà để trang trí nền nhà đó là về mặt phong thủy bạn lưu ý một điều rằng là bạn nhớ là chúng ta sử dụng miếng thảm sàn nhà này để lót hết cái nền nhà thì các bạn nên mua theo màu sắc phong thủy bạn mệnh của mình thì bạn là 1967 đinh mùi mạng thủy thì màu trắng màu xám màu nghi màu đen và màu xanh nước thì bạn mới hợp với những màu này nhé bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu nâu đất thì bạn có thể mua màu đen xanh nước biển bạn có thể mua miếng thảm sàn nhà bằng màu màu xanh nước biển thì chúng ta nên lót hết cái nền nhà chúng ta lót hết cái nền nhà đó chúng ta lót hết cái nền nhà Đấy, thì cái phương pháp này có tác dụng đó là chúng ta ờ, nốt nền nhà này có tác dụng đó là để tạo từ trường về về phong thủy cổ của bản mệnh để xua đuổi để xua đuổi đẩy nồi đi những cái ờ, tà ma âm binh âm khí của từ trường hướng xấu của ngôi nhà xấu ra khỏi nhà đấy cũng nghĩa là xua đuổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ phương pháp này có tác dụng đó cũng giống như phương pháp thứ nhất đó là xua đuổi và đẩy nồi và cân bằng lại ngôi nhà đây là một ngôi nhà bình thường thì phương pháp này cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài độc cho gia chủ nhé nó cũng chỉ giống phương pháp thứ nhất đó là xua đuổi và đẩy lùi và cân bằng lại ngôi nhà chúng ta để chúng ta một ngôi nhà bình thường không xấu đi thôi nhé rồi mình chia sẻ cho bạn về phương pháp thứ ba ba phương pháp phương pháp thứ ba này thì dành cho tất cả mọi người tất cả mọi người cũng có thể sử dụng được để vừa gia tăng thêm sự may mắn và vượng tài cho gia chủ đó là về vật phẩm phong thủy chúng ta nên sử dụng cái vật phẩm phong thủy này để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà và tạo tạo công nhân việc tạo công nhân sự nghiệp chúng ta thu hút công nhân tài lộc và vượng tài cho gia chủ nhé thì à, bạn nên sử dụng cái màu sắc của nó thì cái quả cầu này thì nó đa dạng màu bạn có thể mua màu trắng màu xám màu nghi hoặc màu đen và màu xanh nước và xanh nước nhé thì bạn sử dụng màu này Đấy, còn cái hai động thợ tím này thì không kỵ màu không kỵ mạng nào cả cái thật ăn tím này hàng động thật ăn tím này thì không có vị màu nào thì chúng ta sử dụng được cái màu này đấy còn cái, quả cầu này thì bạn nên mua theo màu sắc phong thủy của bằng bạn thì nó sẽ tốt hơn thì tác dụng của nó như sau tác dụng của quả, quả cầu phong thủy này nó tạo từ trường dương cực kỳ là lớn để nó xua đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà chấn chặt lại ngôi nhà và ngoài tác dụng nó ra nó còn tác dụng là uh, liên kết như là liên kết các à, vợ chồng con cái sống à, luôn luôn đoàn kết hòa thuận với nhau rồi là có tác dụng đó là giữ được những à, mối làm ăn mối quan hệ bạn bè nợ những mối quan hệ ngoại giao của gia chủ rất là tốt nhé giữ được những mối thế còn tác dụng của cái hang động thán tín này là tác dụng như sau hang động thán tín này có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc thu hút công dân tài lộc cho gia chủ ngoài tác dụng này ra còn giữ tiền giữ của này rồi nó có tác dụng nó là xua đuổi được những tà xua đuổi được những bùa ngãi bùa yêu khi trong gia đình có ai có bị bùa ngãi bùa yêu thì sử dụng cái vật phẩm này đã trưng bày trong nhà nó có tác dụng là xua đuổi bùa ngãi bùa yêu khi sẽ khi trong gia đình có người bị bùa ngãi nhé ấy thì các bạn không tin ấy, thì bạn có để ý đi cái thời vua chúa hồi xưa người ta đã biết sử dụng những loại ngọc loại đá quý này để làm ngọc ấn ngọc tỷ những loại đá quý này để làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng ngọc ấn một vị hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá như thế này đấy rồi là những cái vòng cẩm thạch của công phi nam nữ của công của công chúa hoàng hậu này những vòng cẩm thạch này đấy rồi là những miếng ngọc bội của hoàng tử thái tử công tử để dắt ở lưng quần dắt ở lưng quần đó là những miếng ngọc bội bằng là bằng đá này thì thì từ thời xa xưa mà những vua chúa những, những người giàu sang quyền quý đã biết sử dụng tới nó rồi thì các bạn đã biết là nó đem lại cái điều gì đó cho người gia chủ thì nên là nên là là nhà vua với những, những người giàu sang phú quý sử dụng cho nó đấy, vua chúa hãy sử dụng cho nó đó tại vì nó tạo nó giúp cho à, vua chúa này giàu giàu sức khỏe này rồi là um, nó tạo từ trừ dương để xua đuổi tà ma âm âm âm bên âm khí này rồi nó có tác dụng là liên kết gắn kết được các thần tiên trong gia đình vợ chồng con cái sống hòa thuận với nhau nó rất là tốt nhé đấy thì uh, chúng ta nên là mua cho mình hai quả cầu này bạn nên mua cho mình hai quả cầu này và kích cỡ tương đương của nó là trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả nhá rồi bạn mua cho mình một hàng động phẩm tím này thì mua ba vật phẩm này không quá 10 triệu đồng đâu nhé đó rồi thì um, nhiều người hỏi là vật phẩm này chúng ta đặt ở đâu mới là quan trọng các bạn lưu ý một điều rằng là những vật phẩm phong thủy này chúng ta không được đặt ở góc bếp không được đặt ở góc nhà về mặt phong thủy mà những vật phẩm phong thủy này mà đặt ở góc bếp góc nhà là cực kỳ là xấu cho gia chủ chúng ta chỉ đặt được ở bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ đấy thì bạn à, lấy hai cái quả cầu phong thủy này chúng ta đặt ở hai bên cạnh bàn của bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách rồi cái hang động than tím này các bạn để ở giữa hai quả cầu để ở giữa hai quả cầu này thì hai quả cầu có tác dụng là tạo từ trường dương cực đại để chấn chặt trụ vững ngôi nhà để xua đuổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi khỏi nhà rồi là nó có tác dụng đó là giữ được các mối làm ăn mỗi làm ăn bạn bè của gia chủ rồi là liên kết được các ờ, vợ chồng con cái sống hòa thuận với nhau trong một gia đình rất là đầm ấm rồi thì à, ngôi nhà mà đã được trụ vững đã được hai cái cột trụ vững này rồi thì cái hang động thuận tím này được đứng giữa được trụ vững ở giữa hai cột này thì cực kỳ là vững luôn thì hang động thuận tím này có tác dụng nó là thu hút công nhân tài là vượng tài cho gia chủ rồi là giữ tiền giữ của cho gia chủ mà nó được trụ vững như thế rồi thì cực kỳ là tiền tiền vào khó mà ra nghĩa là nó giữ tiền giữ của cho gia chủ cực kỳ là tốt đấy nhá thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ cực kỳ là tốt nha ngoài tác dụng này ra nó còn tác dụng đó là xua đuổi buồn ngãi buồn yêu lại càng kỳ cực kỳ hữu hiệu luôn buồn ngãi buồn yêu đó là về vật phẩm phong thủy này mà các bạn lưu ý một điều rằng chúng ta mua kích cỡ vật phẩm này càng to càng lớn thì càng tốt giống như chúng ta xây một ngôi nhà chúng ta làm móng chắc làm cột to cột cột to trụ nhà lớn thì dĩ nhiên là ngôi nhà sẽ sẽ vững chắc thì chúng ta mua vật phẩm phong thủy này cũng thế kích cỡ càng to càng lớn thì ngôi nhà càng được trụ vững đấy thì nói chung là chia sẻ luôn thì chúng ta ngôi nhà tầm khoảng dưới 200 mét vuông thì chúng ta có thể mua trên dưới 3 kg một quả trên dưới 3 kg một quả là được rồi thế còn ai mà xây biệt thự thì chúng ta có thể mua cái cỡ lớn hơn để cho nó phù hợp với ờ, phong thủy nhé thì đó là về mặt vật phẩm phong thủy rồi chia sẻ cho tuổi đinh mùi 1967 này về về cái phật bản mệnh cái phật bản mệnh này của mình đó là đại nhật như này đó là đại nhật như này các bạn ra cửa hàng đá phong thủy mua cho mình một phật bản mệnh là đại nhật như này các bạn chỉ cần ra cửa hàng đá phong thủy uy tín trên Trung Quốc và bảo bán cho tôi tuổi bán cho tôi phật bản mệnh cho có tuổi đinh mùi của tuổi mùi là người ta tự khách cho đưa cho mình đó là phật đại nhật như này đấy thì bạn lưu ý một điều rằng bạn cũng nên mua theo màu sắc phong thủy thì bạn có thể mua màu trắng màu xám màu nghi màu đen và màu xanh nước, nước biển à, cái, cái cái phật này nó đủ dạng màu chúng ta lựa chọn nhé thì chúng ta sử dụng mỗi một tuổi thì à, có phật bảng mệnh riêng của mình thì khi chúng ta sử dụng phật phẩm bảng mệnh này chúng ta đeo lên người như thế này sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ phù hộ độ trì gặp nhiều may mắn rồi là giúp cho gia chủ là hạn chế được những cái sự rủi ro khi những bạn bè xấu lôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp nói chung là sử dụng vật phẩm phong thủy ờ, Phật bằng bận đeo trên cổ này nó, nó giúp cho chúng ta là à, về cái giác quan thứ sáu là nhạy bén hơn nhìn nhận sự việc tốt hơn đó các bạn lưu ý một điều rằng là như vậy nhé rồi chia sẻ cho bạn luôn về cái vòng phong thủy chúng ta thì cũng xin thưa các bạn là chia sẻ cho bạn luôn tuổi đinh mùi luôn thì bạn là mạng thủy thì tại hạ thiên hà thủy thì bạn cũng nên mua màu sắc phong thủy mua vòng này thì cũng theo màu trắng màu xám màu nghi màu đen và màu xanh nước biển nhé màu này các bạn cũng có thể dùng sử dụng nhé bạn chỉ khắc kỵ à, không cái màu này bạn bị khắc kỵ bởi màu vàng màu nâu đất này màu này bạn bị khắc kỵ nhé thì bạn nên mua cho mình là màu trắng màu xám màu nghi màu đen hoặc màu xanh nước biển đây là màu xanh nước biển này, đen xanh nước này đó thì bạn mua cho mình cái màu như thế và nhớ lưu ý một điều rằng là đến tổng số hạt đến tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta sử dụng tổng số hạt chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng nhé đấy thì um, theo về cái vòng luân hồi tuần hoàn thì à, một là cung sinh hai cung não ba cung tử à, ba cung bệnh bốn cung tử đấy, thì chúng ta đến tổng số hạt mà chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng đó là cung sinh và cung não cực kỳ là tốt cho gia chủ đấy rồi chia sẻ các bạn luôn về phương pháp mà chúng ta sử dụng vòng phong thủy như thế nào đeo bên tay phải có ý nghĩa như thế nào và đeo bên tay trái có ý nghĩa như thế nào nhé thì vòng phong thủy này mà ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đi đám tang đi thăm người thân ở trong bệnh viện hay đi ngang qua nhà xác hay đi ngang, đi vào nghĩa trang thì chúng ta nên chuyển vòng phong thủy này sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì những vòng phong thủy này mua ở những nơi uy tín thì nó đã được niệm chúa được khai quan về tài lộc và nó có tạo từ trường dương cực lớn rồi mà khi chúng ta kết hợp với vòng phong thủy này với bàn tay phải của con người thì nó tạo từ trường dương cực đại mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao như thế những bọn ma quỷ cao như thế thì trong người chúng ta phát một luồng ánh sáng dương cực kỳ là lớn thì dĩ nhiên là những tà ma âm binh âm khí nó sẽ rất là sợ ánh sáng rất là sợ những từ trường dương như thế thì nó sẽ không thể nào đeo bám chúng ta được nó không thể nào nạo gần chúng ta nó hại chúng ta hoặc là nhập chúng ta được đó thì cái vòng phong thủy này khi chúng, chúng ta đeo bên tay phải đi vào những nơi như thế thì nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm âm khí để nó không hại mình nó không làm được gì mình đó, là về xua đuổi Ờ, xin thưa các bạn để vòng phong thủy mà chúng ta đeo bên tay, tay, tay trái thì đã đem lại nhiều may mắn cho gia chủ ví dụ như hôm nay chúng ta đi xin việc làm đi học đi hành đi ký kết hợp đồng đi giao thương hay đi du lịch thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái mà ta đeo thì nó giúp chúng ta là gặp nhiều may mắn gặp những bạn bè tốt gặp gặp gỡ được những công việc tốt Đấy, rồi đi ra giao thương ký kết hợp đồng thì nó thuận lợi chúng ta thuận lợi chúng ta may mắn cho chúng ta thì chúng ta đi ký kết hợp đồng hay đi giao thương buôn bán hay đi du lịch Đấy, và nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ gặp nhiều may mắn và nó sẽ hạn chế được những rủi ro hạn chế cho gia chủ những rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ về va chạm đó là đường đó là vòng phong thủy đeo bên tay trái nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ rồi đeo tay phải thì nó là xua đuổi tà ma âm bên khí nhá đó là rất là tốt cho chúng ta rồi chia sẻ cho bạn luôn thì à, cái vòng phong thủy này chúng ta không nên mua vòng hai tay mà đeo hai tay chúng ta chỉ mua một vòng chỉ nên đeo một tay mua hai ba vòng đi nữa cũng là chỉ đeo một tay chúng ta mà đeo hai tay á, thì nó giống như còng số 8 về mặt phong thủy nó cực kỳ là xấu đấy là cho chúng ta không nên đeo vòng hai tay mà chỉ đeo vòng một tay chúng ta có tiền bao nhiêu tiền đi nữa mua một vòng hay hai vòng hay ba vòng hay chục vòng đi nữa chúng ta cũng chỉ đeo một tay và lưu ý một điều rằng nhớ đến tổng số hạt của nó mà chia 4 dư một hoặc hai chúng ta sử dụng sử dụng đó là không sinh không lão nhá đến tổng số hạt của nó luôn nhé hoặc là không thì chúng ta chúng ta cứ chọn số lẻ mà chúng ta đeo là không tốt nhé đấy còn một điều như thế này nữa nhiều người bán vẫn sử dụng cái vòng phong thủy có hạt số chẵn gì hết số 4 là công tử vẫn sử dụng được đúng vẫn sử dụng được sử dụng vào tùy mục đích chúng ta cũng sử dụng những vòng phong thủy đó là chúng ta đem để trong người đem đem, đem mang đi theo khi chúng ta đi chùa đi chiền đi cầu kinh lễ phật thì nó vẫn tốt cho gia chủ hay là chúng ta cầm những vòng chuỗi phong chuỗi mà có số hạt tử có số hạt chia hết cho 4 thì chúng ta à, tu đạo hay là chúng ta niệm kinh niệm Phật cầu kinh hay là ngồi thiền thì sẽ giúp cho cho những nhà tu luyện sẽ đạt đến đỉnh giới cao nhất tại vì sao nó đem lại một cái cảm giác là hư không vô vô no vô nghĩ đấy như là không hết buồn phiền nó tạo một cảm giác cho cho người à, tu luyện sẽ nhanh chóng đạt được những đỉnh đạt đạt được đến mức ờ, mức mức ờ, tu luyện cao nhất rồi sẽ nhập thuyền nhanh nhất đấy thế nên là nó giúp ích cho cho những người nhà sư nhập thuyền rất là nhanh nhé thì đó là về mặt phong thủy đó thì chúng ta nên lưu ý một điều rằng là không phải là số hạt chẵn mà không sử dụng được nó sử dụng vào tùy mục đích chúng ta thôi nhé đấy thì các nhà sư cũng hay sử dụng cái những cái vòng phong thủy mà đeo ở trên cổ này 108 hạt hay 1000 bao nhiêu hạt đó vẫn là con số chẵn nhưng người ta vẫn sử dụng về cái mục đích đó là người ta cầu kinh cầu Phật niệm Phật đấy hay là người ta ngồi thuyền đấy, nó sẽ đem lại nhiều cái trạng thái hư không vô nghĩ vô biên vô no đấy hết buồn phiền để người ta tu luyện nhanh hơn nhập thuyền nhanh hơn đạt đến đỉnh giới cao nhất của của, của những người tu luyện nhá thì các bạn lưu ý một điều rằng là như vậy nhá thì cái cân của mình hôm nay đã chia sẻ xong về mặt phong thủy cho các tuổi 1967 đình bùi nữ mạng đã xong nhá Đấy, vật phẩm phong thủy hướng nhà xây rồi vòng phong thủy màu sắc phong thủy đã xong thì, á, thì các bạn thấy cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì các bạn cho mình một like nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để kênh của mình được phát triển thì mình sẽ làm nhiều video video khác chia sẻ cho mọi mọi người để mọi mọi người tham khảo mọi người tự mình xem cho mình và biết trước tương lai vận mệnh để biết trước mà phòng mà chắn nhá rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé